Xin chào các bạn à, Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ khi à, xem cái video này nhé Thì chủ đề của video hôm nay sẽ nói về cách mà các bạn à, tìm một cái bạc number của ePlan sau đó là mình import vào trong ePlan à, đối với cái những cái tài khoản à, phần mềm mà không có không có bản quyền á, thì cái phần ePlan data một tô mình không có sử dụng được Tuy nhiên thì một số cung cấp cho mình cái thư viện uh, bạc bạc để mình im mình mình mình mình im bọt vào trong ePlan thì một trong những cái hãng mà đánh giá cao về uh, cái việc này đó là Siemens thì hôm nay mình sẽ làm thử là mình sẽ download một cái bạc trên trên trang của Siemens về uh, và mình im bọt vào trong ePlan thì các bạn uh, à, cùng theo dõi với mình nhé rồi đầu tiên thì các bạn mở phần mềm lên đó rồi tiếp theo à, chúng ta sẽ vào cái trang à, của Siemens cái trang này các bạn gõ cái đường dẫn là mo.industry.siemens.com ha rồi bạn search một cái mã nào đó thì ở đây mình search sẵn một cái mã là 5 se 6216 7 đây là cái MCCB rồi để mà download được thì các bạn chú ý nè ở đây mình sẽ có cái dòng là image gallery uh, and data for encat ecat thì các bạn bấm vào đây rồi các bạn đợi chút cho nó lót lại nha rồi ở đây á, thì mình có thể download được hình nè rồi mình download phải cát của nó nè download 3D là graphic nè thì các bạn muốn download ePlan á thì các bạn bấm vào cái logo ePlan thì ở đây nó sẽ có cái ờ, tên file là EDZ rồi bây giờ mình bấm vào đây để mình download về tìm tới cái nơi lưu của cái file này rồi nằm ở đây tiếp theo mình qua eplan các bạn vào utility bạc xong mình chọn uh, management rồi ok tại đây các bạn nhìn xuống phía dưới màn hình này nó có cái nút extra nè mình chọn là import tiếp theo cái file type này nha mình chọn cái file là EDZ blender e Data Motor Exchange Format EDZ rồi xong còn cái này á mình lưu mình tìm tới cái chỗ mà mình lưu cái file đó cái file vừa download về đó đây nó file là 5 sc 6216 gạch 7 à, đuôi nó là file EDZ sau đó mình mở lên thì bên dưới này á, nó sẽ có ba cái lựa chọn cho mình add new records only có nghĩa là cái bạc này mình mới thêm lần đầu update existing recently có nghĩa là cập nhật thông tin thôi thì ví dụ như cái bạc này người ta update ở trên uh, trên Ibanata Auto hoặc là trên Siemens á, thì những cái record thông tin nhiều khi mà update nó có thể nó sẽ không đầy đủ uh, một số thông tin người ta cung cấp cho mình thôi qua thời gian thì người ta sẽ sẽ sẽ, sẽ à, cập nhật dần dần thì khi mà download cái này rồi về rồi á thì mình cũng không cần nhất thiết là mình phải chọn là đè lên cái cũ mình chọn update những thông tin mới thôi rồi ví dụ như ở đây mình chưa có add lần nào á mình chưa có thêm màu trong thư viện lần nào thì mình chọn là add new record only xong bấm ok đó sau khi mình thêm vào trong plan thì nó sẽ nằm về đúng vị trí của nó luôn trong phân mục là protection device thì nào đây đó thì tất cả thông tin nó được cập nhật về đây rồi trong cái file z đó là một cái file nén thì những cái hình ảnh như graphic rồi thư mục document nè đó tự động nó sẽ giải nén ra và nó đưa về đúng cái thư mục nằm trong master data rồi giờ mình lưu lại xong rồi đó bấm close à, bình thường khi bấm close thì nó sẽ hỏi mình là bạn muốn đồng bộ hay không nhưng mà lần trong lần trước mình đã chọn cái option là không luôn luôn đồng bộ và không hỏi lại nữa thì khi đóng lại thì nó không có không còn hỏi là như vậy thì các bạn khi mà các bạn không muốn nó hỏi nữa thì các bạn tích luôn lần sau nó mình đỡ cái thao tác đó rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng nó mình mình sẽ lấy cái cái bảng đó mà ra mình sử dụng ở trong bản vẽ của mình thì có nhiều cách một là các bạn chọn insert device hai là các bạn chọn là bạc selection cái nào cũng được à, bạc master data box selection nè rồi của cái, cái cd mà mình vừa mới download về đó mình kéo nó ra thì bạn thấy không rồi đó ở đây nó có bạc nè nó gắn bạc sẵn nè hãng Siemens thì cái mã đầu tiên của nó luôn luôn bắt đầu là SIE chấm đó mã quy tắc của nó thì vì trong cái cái cái, cái phần mục mà protection device này nó sẽ có nhiều sau này mình thư viện mình diêu lấy thì nó sẽ nhiều hãng thì mình có cái đầu SCA hoặc là những cái từ viết tắt của hãng đó thì nó nó sẽ sắp xếp theo alphabet thì mình dễ uh, mình dễ tìm hơn là ngược lại nếu giả sử bạn có cái bạc number này rồi đó cái bạc này rồi và bạn muốn chia sẻ người khác á, thì các bạn vào lại bạc management ha ở đây nó có uh, ờ, export nè đó. thì các bạn chọn export nó ra và bạn lưu cái này lại bạn gửi cho người khác ví dụ như những cái bạn nào bạn tự làm á tự tự làm tự điện thông tin tự tự làm một cái bạc mới á, người không có thì bạn chia sẻ được còn những cái này rất là dễ mình lên trang web của Siemens mình lót về thôi tương tự thì các bạn có thể download những cái thiết thiết bị khác ở trên à, trên trang của Siemens Siemens mình đánh giá rất cao vì cái à, cái lượng cái thông tin mà nó cung cấp rất là là, là nhiều đó thì đây là kênh trang mo industry siemens còn các bạn có thể qua data ô tô thì nó đây kiểu như vậy rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi thì những cái trang nào mà người ta cung cấp cái dạng EDZ thì rất thuận lợi cho mình để mình download về và mình sử dụng cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu mà các bạn thấy hay thì có thể subscribe channel và đợi những video tiếp theo nhé cảm ơn các bạn